Ông sinh năm 1929 và mất năm 1969, là mục sư Baptist, nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ gốc Phi và là người đặt giải Nobel Hòa Bình năm 1964. Ông là một trong những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ cũng như lịch sử đương đại của phong trào bất bạo động. Kinh được nhiều người trên khắp thế giới ngưỡng mộ như một anh hùng, nhà kiến tạo hòa bình và thánh tử đạo. Năm 1954, ông trở thành mục sư dòng Baptist của nhà thờ tin lành Dieter Avenue ở Montgomery, Alabama. Một năm sau, ông lấy bằng tiến sĩ chuyên ngành thần học. Ông cưới Coretta Scott tại Boston và lần lượt chào đón bốn thành viên trong gia đình. Mục sư Martin Luther King đi vào lịch sử với nhiều thành tựu nổi bật, trong đó nổi tiếng nhất phải kể đến bài diễn văn Tôi có một ước mơ được đọc ở Washington vào ngày 28 tháng 8 năm 1963, một giấc mơ mà ở đó những đứa trẻ da đen và những đứa trẻ da trắng cùng nắm tay nhau như anh em một nhà. Ngày 4 tháng 4 năm 1968, Kinh bị ám sát tại Memphis, Tennessee và năm 1977 thì Tổng thống Jimmy Carter đã truy tặng Kinh huân chương tự do của Tổng thống và năm 1986, Martin Luther King được công nhận là quốc lễ. Năm 2004, ông được truy tặng huân chương vàng quốc hội. Về hoàn cảnh sáng tác, ngày 28 tháng 8 năm 1963, Martin Luther King đã tham gia tổ chức tuần hành tại Washington. Buổi tuần hành nhằm mục đích kêu gọi tham gia đạo luật dân quyền, bình đẳng cho người da đen. Và tại đây thì Martin đã đọc bài diễn thuyết này. Tóm tắt, tôi có một giấc mơ mở đầu bằng lời miêu tả cuộc sống của người da đen trên nước Mỹ với quá nhiều những khó khăn thử thách như bị kỳ thị, bị xiềng xích, bị cách ly, Chính vì thế, tác giả nêu lên tầm quan trọng của việc người da đen đứng lên đấu tranh cho quyền sống của mình Cuối cùng, tác giả nêu lên ước mơ của mình cũng là của những người da đen khi sống trên đất Mỹ. Một ước mơ mà ở đó những đứa trẻ da đen và những đứa trẻ da trắng cùng nắm tay nhau như anh em một nhà. Phần hướng dẫn đọc đã trả lời câu 1. Văn bản được viết ra nhằm mục đích gì? Quan điểm của Martin Luther King là gì? Mục đích mà tác giả viết ra văn bản này là vạch trần thực trạng của người da đen bị ngược đãi, bất công và bỏ rơi ở Mỹ, bày tỏ ước mơ, khát vọng công bằng, tự do cho người da đen, kêu gọi đấu tranh hòa bình và đoàn kết nhằm thúc đẩy phong trào đấu tranh dân quyền của nước Mỹ. Quan điểm của Martin Luther King Thứ nhất là cổ vũ tinh thần yêu chuộng công lý, bình đẳng, bác ái, hòa bình Thứ hai là thể hiện niềm tin và sức mạnh đoàn kết, tương ái. Và thứ ba là trân trọng khát vọng về tương lai hòa hợp, tự do và hòa bình, à, bình đẳng của những người yếu thế bị phân biệt đối xử trong xã hội. Câu hai Xác định các luận điểm, lý lẽ, bằng chứng tác giả nêu trong văn bản và vẽ sơ đồ chỉ ra mối liên hệ giữa các yếu tố đấy. Thì à, có rất nhiều các cái quan điểm mà tác giả đưa ra. Chúng ta có thể nêu ra 5 luận điểm hoặc chúng ta cũng có thể nêu lên ba luận điểm chính như sau. Cần lên tiếng về thảm trạng người da đen bị đối xử bất công là luận điểm thứ nhất. Lý lẽ của luận điểm này là 100 năm trước, Lincoln đã ký bản tuyên ngôn giải phóng nô lệ, nhưng 100 năm sau, những người da đen vẫn chưa được tự do. Bằng chứng là người da đen vẫn bị thiết chặt trong gông cùm của luật cách ly và xiềng xích của óc kỳ thị vẫn phải sống trong một hoang đảo nghèo đói giữa đại dương bao la của sự phồn thịnh vật chất và vẫn phải sống mòn trong những góc khuất của xã hội Mỹ, thấy mình chỉ là kẻ lưu vong ngay trên quê hương mình. Luận điểm thứ hai là trong quá trình đấu tranh giành lại địa vị xứng đáng của mình, những người đấu tranh không được phép hành động sai lầm. Lý lẽ không được để cho cuộc phản kháng đầy sáng tạo xa và bạo loạn Tinh thần chiến đấu quật cường mới vừa trào sôi trong cộng đồng người da đen không được đẩy đến chỗ ngờ vực tất cả người da trắng. Bằng chứng là có rất nhiều người da trắng đã nhận ra vận mệnh của họ gắn liền với vận mệnh của người da đen, rằng tự do của họ không thể tách rời với tự do của người da đen. Luận điểm chính số 3 là chỉ khi người da đen được đối xử bình đẳng thì cuộc đấu tranh mới dừng lại. Lý lẽ, giấc mơ bắt nguồn sâu thẳm từ trong giấc mơ của nước Mỹ niềm tin rằng nước Mỹ luôn tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người, bất kể xuất thân, hoàn cảnh, địa vị, xã hội. Bằng chứng, không bao giờ hài lòng khi người da đen vẫn còn là những nạn nhân câm lặng của vấn nạn bạo lực từ cảnh sát. Bằng chứng thứ hai là sau chặng đường dài mệt mỏi, người da đen không thể tìm được chốn nghỉ chân trong quán trọ ven xa lộ hay khách sạn trong thành phố. Con cái người da đen bị tước đoạt nhân phẩm và lòng tự trọng bởi những tấm biển đề chỉ dành cho người da trắng. Người da đen ở Mississippi không có quyền bầu cử. Người da đen ở New York tin rằng đi bầu cũng chẳng để làm gì. Câu 3. Có thể thay đổi trật tự các luận điểm trong văn bản trên được không? Từ đó bạn hãy nhận xét về cách sắp xếp luận điểm trong văn bản. Chúng ta quay trở lại câu 2 này. Thì chúng ta thấy là các cái luận điểm này nó theo tiến trình đúng không nhỉ? Đầu tiên là người da đen bị áp bức bất công cái thảm trạng của họ dẫn đến có quá trình giành lại địa vị đúng không nhỉ? Và cái quan điểm rằng khi người da đen được đối xử bình đẳng thì cuộc đấu tranh mới dừng lại. Như vậy có nguyên nhân của cuộc đấu tranh, có diễn biến của cuộc đấu tranh và có những cái cảnh báo khi mà à, khi nào thì cuộc đấu tranh ngừng, khi mà người da đen được đối xử bình đẳng tức là kết quả của cuộc đấu tranh đúng không nhỉ như vậy anh ta thấy các luận điểm này được sắp xếp hết sức chặt chẽ logic Đấy. và cho thấy các luận điểm này thì không thể thay đổi trật tự cho nhau được À, cũng nói thêm về câu 2 này à, bởi vì à, câu hỏi bắt chúng ta phải vẽ sơ đồ mà sơ đồ thì thường liên hệ với nhau bằng các dấu mũi tên các luận điểm được đưa lên đầu tiên Đấy. ba luận điểm chính từ luận điểm mới trẻ ra các lý lẽ từ lý lẽ lại trẻ ra tiếp các bằng chứng đúng không nhỉ thì cái sơ đồ là chúng ta đã học cấp 2 rồi chúng ta sẽ đặt những cái ý này vào sơ đồ thôi thế còn cũng có những quan điểm cho rằng là có tới 5 luận điểm thì chúng ta chia nhỏ các luận điểm theo những cái cái cái đoạn ở trong sách giáo khoa thôi thì cũng được không sai đâu là chúng ta có thể tham khảo các cái luận điểm theo 5 luận điểm này Luận điểm 1 là nêu nguyên tắc về bình đẳng đã được tuyên cáo trong tuyên ngôn độc lập nước Mỹ, khẳng định nền tự do mới và bình đẳng thực sự cho tất cả các công dân Mỹ. Đấy. Thứ hai là thực trạng người da đen bị ngược đãi ở Mỹ. Thứ ba là khát vọng công lý và tự do cho người da đen của Kinh. Thứ tư là giấc mơ tương lai nước Mỹ bình đẳng bác ái. Và thứ năm là lời kêu gọi dấn thân tin tưởng vào giấc mơ ấy của Kinh. Đây là hệ thống luận điểm và các lý lẽ được sắp xếp thì từ đây ta thấy là không thể thay đổi trật tự các luận điểm trong văn bản trên, vì trật tự các luận điểm nếu bị thay đổi sẽ gây ảnh hưởng tới hệ thống lập luận của văn bản, logic lập luận và tính thống nhất của các yếu tố luận điểm, luận cứ và ảnh hưởng tới mạch cảm xúc, tính chất trùng điệp của đoạn văn và giọng điệu của tác giả. Và như chúng ta đã phân tích thì các luận điểm được trình bày theo thứ tự của một quá trình đấu tranh và mang tính liên kết cao. Câu 4, bạn hãy tìm hiểu thêm về giấc mơ của nước Mỹ. Từ đó hãy lý giải nguyên nhân tác giả chọn Tôi có một giấc mơ làm ý tưởng chủ đạo xuyên suốt văn bản. Chúng ta trả lời, giấc mơ của nước Mỹ là khát vọng chung của quốc gia, nhân dân hợp, chủng quốc Hoa Kỳ, gồm tập hợp các ý tưởng như dân chủ, nhân quyền, quyền tự do, cơ hội và bình đẳng, công lý cho tất cả Giấc mơ của nước Mỹ đã trở thành đặc tính quốc gia, niềm tin chung của người Mỹ, có ý nghĩa như một lời hứa của quốc gia dành cho mỗi công dân Hoa Kỳ. Martin Luther King khi chọn tôi có một giấc mơ làm lý tưởng chủ đạo xuyên suốt văn bản của mình, ông đã gợi nhắc cho chính quyền và nhân dân Hoa Kỳ nhớ về lời hứa này như một món quà mà quốc gia phải trả cho người da đen đang sống với tư cách công dân tự do trên đất nước này. Câu 5. Bạn hãy xác định và phân tích vai trò của một số yếu tố biểu cảm được sử dụng trong văn bản. Sử dụng tôi có một giấc mơ làm lý tưởng chủ đạo xuyên suốt văn bản. Câu văn đề cảm xúc hào sảng, phấn chấn, tràn đầy hy vọng, tin tưởng vào tương lai của cuộc đấu tranh, ngữ điệu ôn hòa nhưng thôi thúc mạnh mẽ, giọng hào hùng tha thiết ngân vang có khả năng hiệu triệu. có sự tăng cấp biểu đạt trong các câu văn, đoạn văn có cấu trúc trùng điệp làm dâng trào cảm xúc. Dấu ấn văn hóa và tôn giáo trong văn bản góp phần thiết lập niềm tin ở những người cùng tôn giáo và khẳng định tình yêu của tác giả đối với đất nước. Nghệ thuật tương phản đối lập tạo ấn tượng và cảm xúc chăn trở, nhức nhối. Sử dụng phép ẩn dụ để làm nổi bật các khái niệm tương phản Chúng ta có thể tham khảo một số những cái câu văn mang yếu tố biểu cảm được sử dụng trong văn bản như là cuộc đấu tranh của chúng ta bao giờ cũng phải dựa trên nền tảng cao quý của nhân phẩm và kỷ cương. Chúng ta sẽ không bao giờ hài lòng một khi sau chặng đường dài mệt mỏi, ta vẫn không thể tìm được chốn nghỉ chân trong quán trọ ven xa lộ hay khách sạn trong thành phố. Tôi mơ rằng bốn đứa con nhỏ của tôi một ngày nào đó sẽ được sống ở một đất nước nơi người ta không phán xét